Địa ốc Firestar xin kính chào quý anh chị. Xin giới thiệu với quý anh chị các sản phẩm tháng 8. Đầu tiên là một lô đất ở khu Liên hợp Thể thao, phường 7, diện tích 292m2, sổ riêng xây dựng, giá 20,15 tỷ, hướng Tây Nam, đường nhựa ô tô 12m, cách trục chính Xô Viết Nghệ Tĩnh tầm 40m, 2 phút tới chợ số 4, số 6, cách trung tâm Đà Lạt tầm 1,4 km, ngay sát bên sân vận động tỉnh có sức chứa lên đến 20.000 người, view cao thoáng, khu dân cư sầm uất, an ninh cao, giao thông thuận tiện, gần chợ, trường học, cây xăng, đầy đủ các tiện ích, thích hợp kinh doanh khách sạn, nhà hàng, đầu tư đất nền hay xây nhà phân quyền và ký ốt cho thuê. Tiếp theo là một lô đất ở Trạm Hành diện tích 3.400m2, sổ riêng nông nghiệp, giá 3,6 tỷ, đường ô tô tận đất, hướng Tây, cách trung tâm Đà Lạt tầm 25 km, cách quốc lộ 20 tầm 1,8 km, bên cạnh khu du lịch Hồ Suối Cái. Xung quanh đã xây nhiều biệt thự nghỉ dưỡng, thích hợp làm trang trại, canh tác thu lợi tức trên đất, nghỉ dưỡng, đầu tư. Sản phẩm tiếp theo là một lô đất ở Giao An, phường 5. Diện tích 211 m2, sổ riêng xây dựng, giá 7,5 tỷ, hướng Tây Nam, đường 3 m, cách trung tâm Đà Lạt tầm 1,2 km, gần khu du lịch Thác Cam Ly, 2 phút ra chợ Nam Thiên, khu dân cư yên tĩnh, hàng xóm thân thiện, gần chợ, trường học, cây xăng, đầy đủ các tiện ích, thích hợp định cư, nghỉ dưỡng, kinh doanh lưu trú du lịch, phòng trọ, thu lợi nhuận ổn định. Tiếp đến là một lô đất biệt lập ở E21 khu quy hoạch An Sơn, phường 4, diện tích 230 m2, sổ riêng xây dựng, giá 17,5 tỷ, hướng Tây, đường nhựa ô tô né nhau, cách trung tâm Đà Lạt tầm 2,5 km, khu dân cư trí thức tập trung nhiều biệt thự cao cấp, kế bên là Hồ An Sơn, gần cây xăng, dinh bảo đại, chợ, đầy đủ các tiện ích, thích hợp đầu tư, nghỉ dưỡng. Cuối cùng là một khách sạn ở mặt tiền đường nhựa phường 4, diện tích 64 m2, thực tế 93 m2, sổ riêng xây dựng, giá 12,5 tỷ, hướng nam, đường nhựa ô tô né nhau. Khách sạn sắp hoàn thiện, kết cấu gồm một hầm, một trệt, ba lầu, chín phòng kinh doanh có toilet ở trong, một sảnh lớn, phòng giặt, ban công rộng làm BBQ, sân rộng rãi đậu được hai ô tô. Cách trung tâm Đà Lạt tầm 2 km, khu dân cư sầm uất, gần chợ, trường học, cây xăng, đường thâu ra Pasteur và huyền tranh công chúa. Vừa rồi là các sản phẩm tháng 88. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của Địa ốc Firestar. Nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi nhiều video tiếp theo. Mọi chi tiết xin liên hệ Địa ốc Firestar 153 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt. Xin kính chào và hẹn gặp lại.